chào tất cả các bạn Chủ nhân của Vlog số 1 của mình đó chính là chiếc tablet Samsung Ngân Hà A7 Thì vào năm 2020 mình đã quyết tâm mua một chiếc tablet về để thỏa mãn đam mê vẽ vời Bên cạnh đó thì một chiếc tablet nhỏ nhẹ xinh xắn mang đi làm việc thì sẽ ăn đứt quả máy tính to tổ trạng để nặng lên vai mình mỗi ngày Tuy nhiên đáng lòng là ngày ấy mình đã không biết là phiên bản tablet này không hỗ trợ cả máy chiếu Chính vì thế nên mình bất đắc dĩ vẫn phải vác máy tính đi làm mỗi ngày à, Bút cảm ứng thì cũng là do mình mua ở bên ngoài và chỉ tầm 200 nghìn thôi và vẽ như giờ hơi à, Chỉ vì tính ham rẻ của mình nên là mình đã không mua iPad cùng với bút Apple mà đã rước em à, tablet Samsung gần hàng về. À, nhưng cũng chẳng sao, à, mình đã thề là sẽ dùng em ấy đến cuối đời. Và money thì đã vung ra rồi, nên mình sẽ quyết biến em thành trợ thủ đắc lực đáp ứng mọi điều kiện vật chất tinh thần trên cuộc đời này. muốn vẽ thì đã có Ibis Paint Muốn làm hoạt hình thì có Flip a Clip còn muốn đánh piano thì có perfect piano tiện nghi đầy đủ xinh đẹp tuyệt vời và cũng giống như tình yêu thì chúng ta sẽ phải chấp nhận những khuyết điểm của nhau dù là nhỏ nhất dù có thấy mối ngon hơn thì cũng không được thay lòng đổi dạ đó mới là true love tình yêu đích thực nhưng mà nếu có ai đó mua tặng mình một chiếc iPad mới cống kèm theo bút Apple thì mình cũng không chơi từ đâu